bên uh, à, vi tính Văn Cương là có uh, bán đầy đủ phụ kiện điện thoại nha ở khu nhân cư 434 nha nhân viên đây là, là sinh gái nha mua số điện thoại được tăng số nhân viên nha đó nhìn đây nhân viên nghe nào đó, xinh gái thế đây. đây là camera đây, camera này tắt dòng camera à, anh Nam à, muốn xin số nhân viên thì cứ qua cửa hàng với tỉnh Văn Cương nha camera là đầy đủ ha hôm nay là cô nhân viên à, mới tuyển được là rất là xinh gái là để à, à, giới thiệu camera để cho cả nhà nha. <laughs> Đây là sạc của điện thoại à, iPhone đó sạc iPhone sạc Samsung rồi cô gái à, chào mọi người cái đi nha xin chào tất cả mọi người à